Kính bạch trên sư phụ Chúng con là các Phật tử Hiện đang sinh sống và làm việc tại nước Canada, Canada, Mỹ, USA, Đức, Deutschland, Pháp, La France, Cộng hòa Ship, Cyprus, Nga, Russia, Dubai, Emirat Cardiff, Mexico, Australia, Thái, Singapore, Mỹ Hàn Quốc, Đài Loan, Lan Hồ, Canada, Mỹ chúng con là thành viên của đạo tràng Phật tử xa xứ. Kính bạch trên sư phụ, trong năm vừa qua, điều đặc biệt nhất đối với chúng con có lẽ là sự kiện sư phụ đã hứa khả cho phép chúng con thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng để cho chúng con có môi trường để cùng nhau tu học, cùng nhau sách tấn và lẫn nhau chúng con cảm nhận được rằng phật pháp đã mang chúng con đến gần nhau hơn để tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với sư phụ cùng chư tăng phật tử xa xứ chúng con cùng nhau làm thơ phổ nhạc chúng con xin được gửi lên sư phụ và chư tăng bài hát để nói lên tấm lòng của chúng con những người con xa xứ luôn luôn hướng về quê hương câu hồng 我。 hành pháp phật mà người dạy, dạy con đời thề nguyện mãi sắc son đời đời thiêng kiếp con xin theo người dẫm tan vất vả khôn nguôi chẳng thể dao động xóa nhòa cách xa hướng về sư phụ thiết tha đâu thành đành lễ mặn mà tri ân chúng con kính tri ân sư phụ ạ chúc mừng năm mới